Xin chào các bạn đến với kênh PQTGP à, chia sẻ cuộc sống Nhật Bản Hôm nay mình muốn chia sẻ mọi người là uh, mức lương à, hàng tháng của thực tập sinh à, quay lại đường 2 thì uh, được bao nhiêu tiền nha Đây là cái phiếu lương mà mình nhận hôm nay thì Thực ra là lương đã có hôm qua rồi nhưng qua mình uh, nghỉ làm chiều nên hôm nay mình mới nhận được thì Xong tiện mình uh, đi gửi tiền về Việt Nam á, thì mình sẽ chia sẻ mọi người về Bắc Lương này luôn và mình sẽ quay uh, luôn uh, đi gửi tiền về Việt Nam mình sẽ uh, bưu điện để gửi tiền uh, về Việt Nam bây giờ mình sẽ vui cái bảng lương của mình để mọi người biết nha đây là cái bảng lương của mình mình đã mở ra nè thì đây là cái bảng lương của tháng 9 tháng 9 uh, năm nay năm 2019 thì đây là tên mình và đây là đây là số số ngày ngày công là 21 ngày nè còn đây là số ngày à, tăng ca là 4 ngày mình tăng ca tháng này mình tăng ca 4 ngày thì à, thì à, thời gian mà tăng thời gian tăng ca thời gian làm không tính tăng ca thì 168 tiếng còn đây là cái thời gian mà mỗi ngày mình làm hai tiếng thêm hai tiếng nè được được 41 nè 41 tiếng 4 tiếng cộng với 35 à, tiếng à, tăng ca ngày thứ bảy nữa trong là mình tổng cộng là tháng này mình tăng ca được tổng cộng là 76 tiếng tháng này mình tăng ca 76 tiếng thì đối với thực tập sinh thì à, quy định là dưới từ 80 tiếng trở xuống thôi thì nếu mà trên nó sẽ bị phạt còn những công có những công ty thì họ sẽ trao tiền bằng tay á còn công ty mình thì quy định là dưới 80 tiếng thì mình tăng ca khoảng 76 tiếng 76 tiếng thì 21 ờ, công thì mình lương cơ bản của mình ờ, tháng này thì cũng 10, ờ, 16 mang 8 thực ra lương cơ bản cũng đại khái là giống nhau mình giống nhau giống nhau thôi thì đối với những bạn mà làm 3 năm đầu thì lương thường là 900 mấy thì đối với mình thì quay lại lần hai thì là cũng một sen một sen năm yên thôi thì đây là lương tháng 9 thì qua tháng 10 thì nó sẽ à, tăng lên chút là chắc là một một sen à, hai mấy ba mấy yên á thì hiện tại giờ chỉ có một sen năm yên thôi thì nó cũng không có gì thay đổi đâu thì chủ yếu là mình à, được à, tăng ca nhiều mình tăng ca được 7 7 6 tiếng thì mình có tiền nhiều thôi thì về cái đây là về bảo hiểm sức khỏe thì đóng một mang hai lực còn đây là bảo hiểm à, bảo hiểm về hưu á bảo hiểm về hưu anh Nankin á thì à, là hai mang ba luôn còn đây là cái phần à, phần bảo hiểm bảo hiểm bảo hiểm thất nghiệp ta bảo hiểm thất nghiệp 792 yên còn phần này là mà thuế thuế thu nhập 506 còn thuế thị dân thì này không bị trừ còn đây là cái tổng tiền ờ, tổng tiền của mình là hai hai 26 măng nè 26 măng nhưng mà trừ đi các khoản thì trừ hết 7 măng tư lần thì chỉ còn được 10 đây là còn 19 19 18 măng 9 gần được 19 măng thì đây là cái số tiền mà đại khái là hàng tháng mình ờ, tăng ca như vậy thì ừ, nhận như vậy á thì đối với thực tập sinh lần ờ, sau khi quay lại thì mức lương ờ, cũng cỡ đó cũng không khác nhiều chỉ có tăng ca thì mình hàng tháng trung bình khoảng 18 ăn vậy là mình đã giới thiệu cho mọi người xong cái ờ, bảng lương của thực tập sinh quay lại lần hai thì nó cũng không có gì cao đâu chủ yếu là mình ừ, có được tăng ca thì mình sẽ lương cao thôi thì bây giờ mình sẽ đi rút tiền và gửi tiền Việt Nam thì mình sẽ quay cho mọi người để mọi người biết cách gửi tiền và xem thử coi mình à, mỗi tháng mình gửi về Việt Nam bao nhiêu tiền nha bây giờ mình đi ra bưu điện <laughs> đây là số tiền mình à, mới rút ra thì à, mình rút ra 23 khi 20 măng tại tuần trước tháng trước mình chưa gửi thì mình định rút 25 măng nhưng mà tuần ừ, ngày mình ra chỉ có cho rút 20 măng thôi thì mình rút 2 măng gửi về 2 măng luôn đây số tiền mình rút bây giờ mình sẽ bỏ vào duy trồ bỏ tiền vào duy thấy thẻ duy đăng ký video của mình sau khi bỏ thẻ YouTube vào thì mình bỏ bấm vào nút này mình bỏ tiền là nút à, nhập tiền luôn đây bỏ vào này là 20 năm này くそのままでお待ちくださいご希望の内容を選択してくださいカードをお取りください sau khi xong thì mình sẽ chuyển bắt đầu chuyển nó tiền vào con mình à, cái thẻ à, đi con đây là cái thẻ đi con để dịch vụ gửi tiền à, nhanh ở về Việt Nam này thẻ đi con này nè đây là cái cái số tài khoản thì mình tiếp tục mình bỏ thẻ của mình vô いらっしゃいませご希望のお取引を選択してください画面の案内をご覧ください のままでこのままでお待ちください。我们等下来。嗯，是このままでお待ちください。s h i b このままでお待ちください。s h i b このままでお待ちください。 là xong rồi xác nhận lại đây là cái uh, view uh, để hàng mạng vào tài khoản của ta này vừa rồi mình chia sẻ mọi người là số tiền thực tập sinh quay lại lần hai là lương bao nhiêu và mình chia sẻ mọi người gửi tiền Việt Nam thì cảm ơn mọi người xem video nha do là hôm nay chỉ có 20 măng nên mình, mình gửi 2 măng thôi thì mình định gửi 25 măng á tại vì tháng trước mình chưa gửi thì tạm biệt mọi người nhớ xem ủng hộ kênh mình tạm biệt mọi người các bạn là